Xin chào quý vị và các bạn Chào mừng anh chị đã quay trở lại với kênh Thế Sơn Toyota à, Cũng như những video trước Sơn rất mong anh chị hãy bấm nút đăng ký và like để ủng hộ Thế Sơn